làm sao mà biết trời tan vì đêm mưa em ơi em ơi chuyện xưa chuyện cũ ai có ngờ chia ly khi em vô quy làm sao em chợt nghĩ chuyện mò cao đáng gì hỏi ai còn nhớ tên phố kéo mò câu chờ dòng cô khách nghe rồi tuổi thơ tìm đêm mưa em ơi em ơi chuyện xưa chuyện cũ ai có ngờ chia ly khi em vô quy làm sao em chợt nghĩ chuyện mò bay xa cuối trời vui với người bỏ mặc phu lẽ loi ôi mò cao cằn cối tình bay xa cuối trời chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn sẽ buồn hơn mấy côi mai già và mùa xuân quên bằng áo mơ é